Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái clip của mình Ok thì mình là đen gây to đây Trước khi đến cái clip thì anh em nhớ bấm like và share kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho đen nha, anh em nhá Thôi thì không lòng vòng tam quốc nữa thì chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của ngày hôm nay Thì chính là cách hướng dẫn anh em cách neo danh đầu mùa cực kỳ dễ dàng anh em nhá Chỉ có những anh em nào bắn gà như đen thì anh em có thể vô và học hỏi Còn những ông bờ đồ rồi thì uh, anh em có thể vào xem để mình tấu hài thôi Chứ anh em đừng vô comment các thứ Đây anh em để ý cho mình chính là cái điểm uh, cộng đầu ngày Đấy, anh em dùng cái này cho chính là cái búp điểm cho anh em đó thì ok ở đây chúng ta có thể đi tem một tem hai tem bốn cũng được nhưng mà mình thì mình hay đi tem một và tem hai thì, thì hôm nay mình có thằng bạn mình mình sẽ đi tem hai anh em nhá đi thêm hai còn nếu anh em có bạn thì đi thêm hai đi bắn cho dễ còn không thì anh em này đi thêm một bắn cộng cho được nhiều điểm anh em nhá và có một điểm lưu ý đặc biệt trong cái cách này thì anh em phải là anh em đi bắn thì anh em nhớ phải cầm là cái súng mà anh em thuận tay nhất mà anh em phải bắn hay nhất nha anh em nhá anh em đừng cầm súng vơ vẩn anh em bắn không ra gì đâu bắn anh em chỉ có không kéo được thì anh em chết đó thì ok let's go đến với cái video này thì mình đang trên máy bay rồi thì anh em sẽ bấm vô cái map nhỏ đó anh em chọn khu vực là ở nơi rìa biển anh em nhá anh em đừng nhảy ở giữa nhảy giữa này anh em có thể toang bởi vì anh em không tự tin vào cái trình của mình anh em bắn sẽ không may như mình thì mình sẽ trận này mình sẽ chọn là đảo dừa để mình nhảy còn anh bình thường anh em cứ nhảy ờ, cho mình là nàng dinh nam nhà máy điện thành phố biển các thứ ba la ba la cứ lơi nào mà ít người nhảy thì anh em nhảy vô anh em nhặt súng anh em bắn cứ bắn từ từ anh em không nên bắn vội anh em không nên ờ, học theo các ông bờ đồ nhảy toàn đây đông người anh em mình nhảy thế thì không mà anh em nhau danh được anh em nhá cái thứ nhất là tay mình còn chậm mình vuốt nó sẽ không không lên đầu được như mấy ông bờ đồ ông vuốt phát lên đầu luôn như mọi người như đen thì bắn chỉ có phun giáp thôi thì mọi người cứ bắn từ từ mọi người hãy tìm những lời ít người để mọi người nhảy xong rồi mọi người sẽ đi vào bo bắn mọi người bắn bo cuối người lấy tốt một nhá chứ anh em mình không cần phải vội vàng anh em mình không phải làm highlight gì nên anh em mình không phải thể hiện anh em nhá sau khi đen chạy 7749 nhà thì giờ đen mới nhặt được ờ, hai uh, khẩu súng một khẩu súng sao và súng thần à đây quân địch cái rồi mày làm gì ở đây à mày bị lạc cả à? bò lạc anh em ơi bắt được một tên bò lạc rồi có thằng uh, tem nó nữa nó vừa cứu xong hay sao anh em ạ ok thì mình sẽ mua cái ấy để bắt nó truy lã nó đây anh em nhá anh em bắn thì anh em cứ tự tin một tí anh em mình ờ, mua cái truy lã anh em mình truy sát nó anh em mình truy sát uh, bắn được thì bắn không bắn được thì anh em mình bỏ anh em nhá mà anh em phải nhớ này anh em phải mua keo trước còn xu anh em mình mua cái truy sát ô tôi chết rồi đen mua nhầm kia mở hòm rồi nhưng không sao quay lại mua tiếp vẫn mình có con xu mà không phải sợ anh em nhá thì nói chung là mình phải tự tin vào cái tay của mình một tí thì anh em mình để ý thằng này thì nó vừa mới đáp xong anh em để ý anh em cứ đuổi theo nó bắn nó nó sẽ hôi rén nó chạy bởi vì thằng đồng đội nó vừa bị mình giết rồi mà anh em mà mà anh em biết đấy cái gì càng chạy thì càng sợ thì anh em mình càng phải dí theo càng dí theo thì nó càng dễ chết anh em nhá chứ anh em mình đừng bỏ nó thế nó bỏ thì các mình đừng bỏ anh em mình cứ đuổi theo đi mà anh em mình công là công từ từ nhá anh em mình phải luồn lách các thứ là anh em lao thẳng lên là nó bắn vỡ đầu ngay đấy anh em mình phải từ từ xem xét xem nó đang ở đâu anh em nhá chứ đừng có vội lao lên lao lên là hỏng luôn đấy anh em ạ à. Đấy, như pha này thì thằng này nó rén nó sẽ chạy rồi anh em mình để ý rồi đấy nó đang chạy rồi anh em rồi vì pha này nó chạy thì mình cứ đuổi theo và mình bắn thôi thì nó càng chạy thì nó càng chết thôi anh em nó không ngày phản công thì mình càng dễ thôi anh em nhá đấy đen nói rằng đấy một tiêu tiếp anh em nhá ngon chưa anh em thấy ngon chưa ok đấy anh em cứ theo đen cứ đi phải chọn vị trí là cứ phải chỗ lơi nào ít người mà anh em nhảy nhá anh em đừng nhảy vào chỗ đông anh em càng chỗ đông anh em càng chết thì thế bảo sao anh em mình không mà lên được danh cao anh em nhá sau khi mà chúng ta đã đủ đồ rồi thì chúng ta sẽ đi từ từ lên và vào bo anh em nhá anh em mình đừng nên vào vội anh em mình cứ phải đi từ từ vào và anh em gặp tem nào anh em bắn tem đấy chứ anh em mình vào vội là sẽ bị kiểu là bị quay anh em kiểu bánh mì kẹp thịt đấy anh em rất là khó anh em nhá thế bây giờ đen thì sẽ đi ra mở hòm kia và xem có súng gì ngon ngon tí không chứ tầm này súng vẫn hơi phèn tí kia ra kia kiếm tí đồ ngon tí nha mình đi săn người cho nó ok anh em nhá thì ok sau khi đã nút đủ đồ thì giờ đen lại chạy lên máy đen tiếp tục mua cái truy sát anh em nha tìm uh, bắt đầu tìm người tiếp anh em phải đi bắn người thôi tầm này là anh em đủ đồ rồi là phải đi chiến thôi chứ tầm này mà đi thủ là không được anh em nhá à đây rồi may quá đen vừa có cái chip mà lại còn đây này nhặt được khẩu sk một thôi ok lưng luôn lên sk hai anh em nhá rồi ok tí nó lên kia rồi có thằng nào anh em giết thằng nào có chip anh em nâng lên sk ba bắn cho nó ngon anh em nhá chứ bây giờ hiện tại giờ sk nó đang ob đang bắn đang ngon anh em cứ cầm sk và bắn anh em nhá còn anh em mà không thuận sk thì anh cứ cầm những khẩu súng nào anh em thuận tay nhất là mà anh em bắn chứ chứ anh em mình không cần phải học theo đen đâu anh em nhá anh em nào mà xem đây mà thấy video mình hữu ích ấy, thì anh em nhớ like và share đăng ký kênh cho mình nhá để mình lấy động lực mình ra tiếp những video hướng dẫn cho anh em này video thật là hay và thú vị anh em nhá còn bây giờ thì mình sẽ đẩy lên đồi và bắt cái thằng kia không biết là trên nhiên là có đồng đội của nó hay không hay là chỉ có một mình nó nhưng mà trước khi anh em lên anh em vẫn phải ờ, chiến thuật gọi là phải đi phải đi từ anh em nhá anh em đừng có đẩy vội nó bắn phát vỡ đầu nó anh em đấy nhá chứ anh em mình đang đẩy đồi này nó ra nó ken này chép à đây rồi đây rồi đôi giày chạy đi đâu con lợn này à đặt kèo à shotgun ô ô ô lag lag lag ui lag lag rồi anh em mình lag rồi không sao mày chạy đi đâu lên thớt anh em nhá nên là một kill nó ngon nhưng thằng đồng đội nó chắc là cũng hy sinh rồi anh em ạ cho nó đang định chạy trong cứu đấy thôi thì coi như là đen tiễn thằng này đi theo đồng đội của nó anh em nhá cho nó nhanh ra ngoài sảnh chứ đỡ trong này thằng đồng đội nó hơi nâu đợi nâu chứ tại anh em mình cứ cho nó ra sảnh cho nó nhanh anh em nhá giống anh em thế đâu anh em phải bắn phải tự tin lên chứ không thì mấy thằng khác nó tiện anh em ra sảnh ngay thì anh em có nhìn thấy cái băng đạn không anh em hãy nhặt cái băng đạn súng trường nha anh em nhá anh em mình gắn vào súng trường bắn cho nó nhanh chứ anh em mình cầm băng đạn ba thì nó đạn thì nó vẫn như nhau thôi nhưng mà cầm băng đạn kia nó sẽ ngon hơn nha anh em nhá anh em mình cầm băng đạn kia bắn thì sướng nhiều anh em chứ cầm băng đạn ba giờ chán lắm giờ mình không thích chơi nhưng mà anh em mình nhặt được giảm thanh anh em cứ nhặt nha chứ anh em mình đừng cầm đóng ba cầm đóng ba bắn nộ vị trí đó thôi thì lại tiếp tục câu chuyện thì anh em mình sẽ lại bắt đầu đi mua cái su truy sát rồi anh em nhá bởi vì mình còn tiền mà anh em còn tiền thì cứ mua thôi anh em mình nhớ để lại tầm 400 này để có gì đồng đội có lốc thì mình cứu đồng đội thôi nha còn không thì anh em cứ mua hết xu mà anh em mình đi bắn nhau anh em nhá sau khi chi soát thì thằng kia nó ở xa quá nên là đen phải uh, cắt tạm cái đoạn đấy đi anh em nhá bây giờ đen đã chạy uh, đến chỗ đó thì bây giờ sẽ đến lúc tiễn nó ra ngoài sảnh anh em nhá thì anh em phải cũng phải từ từ xem nó đâu bởi vì là nó núp núp dưới kia thì mình nghĩ giờ nó chắc nó đang ở dưới cột điện đấy thì bây giờ mình sẽ đẩy xuống và giết nó anh em nhá anh em để ý này đây đây đây ở đây ở đồng đội bắn đã có mồ côi rồi này đục keo trong đội giết này anh em nhá ơ thấy cắn trộm may quá tay mình nhanh hơn áo anh em ạ à. mình đã đạt được quả keo thì giờ đồng đội mình đang đục keo nó thì mình ok mình sẽ đội đội mình đục xong mình sẽ bắn luôn nhanh nhá à mày có chờ đô lô à tao sẽ đục chờ đô lô của mày mày trụ được bao lâu này chờ đô lô với chúng tôi này ok thì đen đã ks được của đồng đội một kill thì còn thằng ở dưới cổ điện này nữa bắn mẹ ôi lỗi lỗi lỗi rồi lỗi rồi ôi quả đấy cứ vuốt không vào đầu lỗi rồi cứu được kêu rồi nhưng mà không sao anh em ạ đồng đội ở gần thì vẫn cover được anh em nhá anh em bắn hạn chế ờ, tách xa đồng đội anh em nhá Mày tách sao đội anh em mình bắn có thể là bị lỗi và không cứu được thì mình dạy cái mình bắn nó luôn anh em này mà luôn chứ anh em đừng để nó ngồi nó đặt keo ra mình sẽ gạt thằng đồng đội của nó ok thì pha này ờ, anh em mình để ý nha mình có khẩu súng pháo ok mình sẽ sử dụng súng pháo và mình bắn nó hai viên rồi đệm thêm đạn rút trường mà đấy ok ngon anh em nhá thế là đã được 5 kill bỏ túi đấy anh em ạ thì giờ cũng bó cuối rồi nên anh em cũng không cần phải dùng cái truy sát nữa đâu nhưng mà anh em mình có thì cứ mua không thì thôi anh em nhá bởi vì anh em mình giờ bo cuối rồi anh em mình chạy cái này anh em gặp địch ngay mà anh em mình cứ từ từ anh em mình phải từ từ ăn vào bo rồi cho chúng nhau bắn nhau trước anh em không nghe người bắn trước là người thiệt à anh em phải từ từ anh em mình mà là người bắn sau người ăn hôi đấy anh em nhá anh em từ từ nhá không cần phải vội đâu thì pha này ờ, tem mình phải đẩy lên cổng trời vì đồng ở trên cổng trời nó sẽ cao hơn nha mình lấy lợi thế ở trên cao hơn bắn xuống sẽ ngon hơn anh em nhá anh em này phải nên chiếm cái cổng trời nha mình đừng có ở dưới này nha anh em dưới này thì sẽ bị kẹt nha thường thường dưới này sẽ bị kẹt thung lũng với cổng trời anh em mình phải đẩy lên trên anh em đẩy lên ngon hơn nhiều anh em nhá rồi thì tiếp theo đây anh em mình phải biết đọc vị trí và cũng như là anh em mình ờ, phải biết gọi là là tìm những cái lơi ấy chưa anh em đừng đi núp nha anh em phải di chuyển liên tục nha anh em di chuyển liên tục thì địch nó sẽ không thể nào đoán được phương hướng của mình chưa anh em càng núp thì nó càng biết phương hướng của mình thì nó càng dễ bắt bài của mình anh em nhá anh em cứ di chuyển liên tục vào thì uh, như mình này cũng di chuyển lên trên cổng trời này xôi rồi uh, gặp người trên này mình bắn luôn hoặc là có thể mình sẽ bắn xuống dưới anh em thì pha này thì có thể là địch ở trên nhưng mà hiện tại là chưa đến nào thì chắc khả năng là chúng nó ở dưới rồi thì uh, pha này thì mình cứ chạy chạy chạy, chạy tìm ở đây thôi dễ dễ men men diệt này nhanh anh em mình đừng lên hẳn trên nên chẳng trên nó bắn anh em không có chỗ lút đâu anh em mình đứng dưới này thì có thể nó bắn anh em ngồi xuống được ok anh em nhá hoặc là anh em nhìn đây rồi thì hiện tại bo mình đang ở giữa bo thì ôi thì bo kéo dương xuống dưới rồi khả năng thì là chúng nó đang ở dưới hết rồi anh em ạ thì bo lại ở à đây rồi đây đây mình thấy keo rồi không biết là có người hay không nhưng mà để pha là mình sẽ đẩy ra khả năng là có người ở đây anh em ạ chắc vừa bắn nhau xong thì đặt keo đây rồi à không người anh em ạ thì ờ, ok chắc là mình nghĩ chắc là ở bên kia thôi à đây rồi đây rồi đây rồi thấy một thằng bắn nè may nè cái đầu cái đầu đội cái lót mà ôi đồng đội đồng đội nó cứu đồng đội cứu ui nó có cái chỗ kia nó ngồi rồi ngồi nó đúng rồi thôi khả pha đây mình phải đánh rồi ô oh, có một tem nữa có một tem nữa anh em ạ một tem nó bắn nó à, mày mày cái của tao mày cái của tao này ok bắn hai nhân đầu không chết kìa anh em ạ ô đặt keo ạ à. này đi đặt keo chúng tôi phúng pháo này ôi thôi đồng đội ăn rồi làm pha này mình sẽ đẩy ăn pha này thì mình không biết là đồng đội của nó có ở đây hay không nhưng mà mình sẽ phải uh, bình tĩnh và mình sẽ từ từ mình sẽ cầm led đi cầm led mình quăng ra mình thử xem có đồng đội nó ở đây không chứ mình đẩy ra áo ra là đồng đội nó bắn vỡ đầu nó đấy anh em anh em cứ ăn chắc bằng bền bởi vì cũng uh, gần hết trận rồi gần top bồ rồi anh em cứ phải từ từ anh em nhá để bình tĩnh pha này thì chắc là đồng đội nó không có ở đây rồi à, đẩy ra thôi thì ờ, pha này mình bị mấy thằng chết đôi bắn ôi trời ơi mình đặt keo rồi mình ngồi rồi nhưng mà nhưng mà mình bị một thằng bên kia nó cắn trộm anh em ạ không làm gì rồi đồng đội mình chạy ra cứu nhưng mà không làm gì được và mình chỉ được cái top 3 và mình bị mất cái top một nhưng mà không sao trận vẫn cộng anh em nhá và video mình cũng sẽ kết thúc ở tại đây anh em mình thấy hay thì nhớ like và đăng ký xe kênh cho mình nha anh em nhá